và vâng, xin chào anh chị, quay trở lại về việc cập nhật kết quả kinh doanh các doanh nghiệp thì hôm nay thì tôi sẽ cập nhật kết quả kinh doanh của cổ phiếu uh, Techcombank đúng không? của ngân hàng Techcombank quý 1 năm 2022 thì uh, nội dung gồm có 3 phần một là tổng quan và lãnh đạo của cái doanh nghiệp này thứ hai là về tài chính thì bao gồm kết quả kinh doanh thì cũng như là tài sản bởi vì đặc thù của ngành ngân hàng là cũng phải đánh giá cái chất lượng tài sản cũng như là cái sự tăng trưởng trong cái tài sản và thứ ba là rủi ro và cơ hội đối với cổ phiếu này thì tổng quan về kết quả kinh doanh thì uh, về cái uh, thu nhập hoạt động đạt 10.112 tỷ đồng tăng 13% so với cùng kỳ uh, uh, và cái uh, thu nhập tăng uh, 32% đúng không ạ vân vân thì nói chung là đây là thu nhập từ lãi đã tăng 32% là một cái điều rất tích cực uh, NI đấy tức là thu nhập từ cái việc cho vay nó tăng 32% so với cùng kỳ tức là nó tăng cao hơn rất nhiều so với mức tín dụng của năm 2021 là khoảng 22 23% đó nó cho thấy là cái hoạt động co của doanh nghiệp này tăng rất mạnh đúng không? vân vân đó và nó chiếm tới 80% à, của cái à, tổng thu nhập hoạt động của cái công ty này của công ty này và um, cái tổng thu nhập công ty này tăng 13% thì nhìn qua thì chúng ta thấy là chưa được tích cực cho lắm thậm chí là tăng hơi chậm so với kỳ vọng một chút tuy nhiên bóc tách kỹ thì chúng tôi thấy rằng à cái thu nhập tăng thu nhập hoạt động này tăng 13% nguyên nhân chủ yếu từ cái vấn đề liên quan đến trái phiếu tức là lãi suất của cái trái phiếu chính phủ nó tăng khiến cho cái dự phòng trái phiếu uh, của Techcombank nó lên rất cao thì cái mảng trái phiếu đâu đó âm mất khoảng giảm so 800 tỷ so với quý 1 của năm 2021 Đấy, tuy vậy thì uh, bù lại thì cái nợ xấu nợ nợ xấu của cái ngân hàng này à, nó vẫn duy trì ở mức rất thấp và cái trích lập dự phấu giảm khiến cho à, cái lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt à, rất cao rất cao đúng không? lợi nhuận trước thuế tăng 23 phần trăm đúng không? rồi tiếp theo là tiền gửi không kỳ hạn CASA là vẫn đạt trên 50 tức là một cái mức rất là cao rất là cao trong khi các ngân hàng khác thì cũng chỉ duy trì đi ngang thôi không tăng được chi phí huy động năm 2021 thì 2,2 phần trăm đúng không Đúng không ạ? Và cái tỷ lệ nợ xấu như đã nói đạt có 0,7% thôi là rất thấp và bao phủ nợ xấu 160%. Hệ số K tức là hệ số an toàn vốn của Tech vẫn đứng số 1 trong cái hệ thống ngân hàng Việt Nam với 15,1%. Đòn 7 thì là có 6 lần thôi. Thì tức là đây là một cái ngân hàng có cái nền tảng vốn nó rất vững chắc, bền vững. Tiếp theo, về cái hệ sinh thái của Techcombank thì cái lợi nhuận sau thuế thì đạt 5.500 tỷ thì tăng một mức rất là cao đúng vâng, không khá cao đó thì công ty cổ phần à, hệ sinh thái gồm có công ty con đầu tiên là công ty cổ phần chứng khoán kỹ thương thì à, Techcombank nắm 89% doanh thu à, nó rất là lớn đúng không lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt tới hơn 3.000 tỷ rồi quý 1 năm 2022 thì đạt rất là cao công ty tiếp theo là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản AMC thì công ty này thì nó không đóng góp đáng kể nó cơ bản là một phần riêng để Techcombank xử lý uh, nợ xấu mà thôi tiếp theo là công ty cổ phần quản lý quỹ kỹ thương TCC thì công ty này là một công ty quản lý quỹ lớn nhất ở nội địa rất là mạnh mẽ và đóng góp cũng rất tốt cho cái việc hệ sinh thái thêm dày và thêm chất lượng của Techcombank à, về lãnh đạo thì ông Hồ Hùng Anh là chủ tịch thì đây là một trong những uh, nhà lãnh đạo được đánh giá rất cao ở Việt Nam bởi cái tính quyết liệt và cái tư duy rất lớn trong tương lai và ông ta làm thì luôn đi trước thị trường và luôn đi trước các cái ngân hàng khác nhiều và sở hữu của ông ở ngân hàng này cộng thêm người thân vân vân thì chúng tôi ước đoán cả gia đình và cả ẩn cũng có thể đạt tới khoảng 30 phần trăm à, tiếp theo là về cái tình hình tài chính của cái ngân hàng này thì lợi nhuận sau thuế chúng ta thấy rằng là của ngân hàng này tăng trưởng rất mạnh mẽ nếu năm 2016 đạt có 3.148 tỷ thì đến 2021 tức là sau 5 năm nó đã tăng hơn 6 lần tăng gần 6 lần anh chị ạ đúng không? quý 1 2022 thì đã tới 5.500 tỷ thì tăng cũng rất mạnh so với so với trước đó đúng không về cơ cấu về thu nhập hoạt động thì chúng ta có thể thấy chiếm phần lớn nhất vẫn là thu nhập lãi thuần đúng không? rồi là đến từ lãi lãi lỗ từ các hoạt động dịch vụ và thu nhập khác thì chiếm rất nhiều thì nó cho thấy ờ, ngân hàng này cái co của nó tín dụng rất mạnh mẽ bên cạnh đó thì cái hoạt động dịch vụ nó tăng trưởng cũng rất nhanh đúng không? rồi là thu nhập từ dịch vụ thì nó đến từ một là dịch vụ thanh toán và ngân quỹ thứ hai nữa là dịch vụ hợp tác bảo hiểm thứ ba nữa là các dịch vụ khác thì trong đó thì có liên quan đến hoạt động ngân hàng đầu tư của công ty chứng khoán là rất mạnh đúng không? lợi nhuận từ dịch vụ trên ờ, tổng thu nhập thì nó chiếm khoảng độ 18 phần trăm thì đây là một mức cũng vừa phải nó không phải quá cao tuy nhiên chúng ta cần phải xác định là nó vừa phải là do cái lợi nhuận từ cái hoạt động tín dụng của nó quá cao và còn các cái hoạt động dịch vụ của Techcombank đều rất tốt đúng không đó là về cái kết quả kinh doanh về cơ cấu về chi phí hoạt động thì lương và các chi phí liên quan vẫn là cái lớn nhất và các chi phí khác đó và chi phí lương trên nhân viên chúng ta có thể thấy rằng là nhân viên của Techcombank đang có thu nhập ngày càng cao rất cao 2021 lên đến 474 triệu giờ trung bình nó lên đến gần 40 triệu đồng người một tháng Đó. tuy nhiên cái nhân viên làm được nó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều tức là lợi nhuận trước thuế nhân viên đã tăng rất khủng Đó. chúng ta có thể thấy lương từ năm 2017 đến 2021 chưa tăng gấp đôi đúng không tăng gấp rưỡi hơn gấp rưỡi 1,6 lần 1,6 lần nhưng mà lợi nhuận trước thuế trên nhân viên nó đã tăng hai lần à, nó cho thấy là cái hiệu quả nó đang vượt so với chi phí và chúng ta nhìn bên này là cái tỷ lệ chi phí hoạt động thì nó xoay quanh mức khoảng 30 đến 35 phần trăm thì đây là một mức cũng khá thấp trong ngày đó, đó trong ngày tiếp theo là về cái tài sản và nguồn vốn thì về tài sản thì chủ yếu vẫn là cho vay khách hàng bên cạnh đó thì đó là chứng khoán đầu tư tức là mảng trái phiếu của Techcombank à, thì mảng trái phiếu năm 2022 này thì có thể bị ảnh hưởng ít nhiều bởi cả cái quy định uh, chặt chẽ hơn về việc phát hành trái phiếu tuy vậy thì nó như một cái bình thông nhau ấy nếu mà họ không tăng trưởng tín dụng được qua phát hành trái phiếu thì đó là tăng trưởng qua cho vay khách hàng thì tất nhiên là việc Techcombank sẽ bị ảnh hưởng là ờ, lớn hơn các ngân hàng khác một chút nhưng mà tổng lại nó cũng không quá nhiều và nguồn vốn huy động thì ờ, huy động cũng chủ yếu từ khách hàng từ dân cư là chính là chính tiếp theo về đòn bẩy tài sản của Techcombank luôn luôn ở dưới mức rất thấp 6 lần ở các ngân hàng khác thì thông thường nó trung bình khoảng độ 12 lần ở ờ, Techcombank chỉ có 6 lần có thấy rất an toàn rất an toàn vốn chủ sở hữu rất mạnh mẽ tiếp theo là về cơ cấu cho vay thì cho vay các tổ chức kinh tế thì nó chiếm khoảng một nửa 51% và cho vay cá nhân cũng 49%. Về các cái lĩnh vực cho vay thì à, đầu tiên là bán buôn bán lẻ, sửa chữa mô tô, xe máy vân vân chỉ chiếm khoảng 10%. Hoạt động kinh doanh bất động sản thì chiếm tới 27%. Cho vay mua nhà cũng liên quan bất động sản là 36%. Như vậy là nó chiếm khoảng 63%, mà khác là 27%. Thì à, cái về, về cái vấn đề này thì à, có bị ảnh hưởng không? Bởi cái việc là quy định về tiền vào bất động sản cũng như tín dụng của bất động sản thì chúng chúng tôi cũng đã trao đổi và nghiên cứu rất kỹ thì về cơ bản nó có ảnh hưởng một chút thôi không nhiều thì chủ yếu là ảnh hưởng đến việc là cho ờ, vay vốn các cái công ty bất động sản nhỏ vật lô bán lên còn cái việc mua nhà tức là vào thuộc dạng vay tiêu dùng của người dân sẽ không bị ảnh hưởng nhiều còn lãi cho vay ra thì của Techcombank duy trì khoảng độ 7.7 đến 7.8 phần trăm trong khi uh, ờ, NIM của nó thì đang uh, đang rất cao NIM tăng trưởng từ 3,9 phần trăm 2017 NIM tức là phần tranh giữa cho vay ra và tập huy động và đạt tới 5,8% năm 2021 ở rất cao và cơ cấu cho vay khách hàng của Techcombank như vậy là khá cân đối đúng không ạ giữa doanh nghiệp và cá nhân vân vân đúng không ạ và lĩnh vực vay khá tập trung vào bất động sản nó có ảnh hưởng một chút nhưng mà không đáng kể như tôi vừa trình bày lãi cho vay ra của Techcombank không quá cao chỉ 7,7% nhưng mà một điểm mạnh đó là giá vốn huy động của nó thấp hơn những thằng khác trung bình khoảng hơn 1,5% từ đó làm cho NIM nó cao hơn rất nhiều và, và cơ cấu tiền gửi của khách hàng thì uh, tiền gửi của các tổ chức kinh tế chiếm khoảng 3% tiền gửi cá nhân là 7% như vậy là cái sự phụ thuộc cái sự rủi ro đối với các nguồn tiền lớn từ doanh nghiệp thì nó cũng không nhiều đây CASA thì tăng trưởng rất mạnh đấy 2017 có 24% đến nay đã 50% giá vốn huy động 2017 3,9% thì bây giờ còn có 2,2% đúng không? tiếp theo là về nợ xấu và trích lập nợ xấu nợ xấu thì Techcombank là một trong ngân hàng nợ xấu thấp nhất hệ thống bởi vì họ quản trị rủi ro rất tốt họ ứng dụng công nghệ và rất mạnh mẽ trong khi ngược lại thì cái bao phủ nợ xấu của họ ngày càng tăng cao thì cho thấy cái sự an toàn đối với cái tài sản cái chất lượng rất cao của ngân hàng này đúng không? nợ tài cấu trúc theo thông tư 14 tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2021 là còn có ở ờ, quý 4 2021 còn 1.9 nghìn tỷ và đến quý 1 năm 2022 nó còn thấp hơn rất nhiều nó vẫn còn một chút xíu thôi nhưng không đáng kể về cơ bản nợ tái cơ cấu ở Techcombank là nó rất nhỏ thực sự là rất nhỏ thì nợ tái cơ tái cơ cấu là cái gì là cái nợ mà của những doanh nghiệp đợt covid nó khó khăn tạm thời nó chưa trả được thì ngân hàng nhà nước cho phép à ông dừng cái lại không ghi vào nợ xấu luôn đó thì khi mà à, kinh tế tốt lên thì những cái doanh nghiệp này dần hồi phục thì họ trở lại là nợ tốt chính vì thế cho nên là nợ cái cơ cấu nó thấp cộng thêm Techcombank cũng đã có dự phòng cho nó rất nhiều đó thì do đó đây là một trong những ngân hàng có cái chất lượng tài sản tốt nhất hệ thống hiện nay hệ thống hiện nay tiếp theo là chúng ta đánh giá về cái rủi ro và cơ hội về cái cơ hội đó là tài sản và nguồn vốn huy động thì uh, cho vay chủ yếu là bất động sản có tài sản đảm bảo rất tốt và nguồn vốn ổn định như ban lãnh đạo của Techcombank có chia sẻ đó là 5 năm qua nợ xấu của bất động sản gần như bằng không bởi vì họ cho vay rất chắc chắn và đối tượng khách hàng cho vay của Techcombank đa phần là những người có thu nhập cao mua nhà của những cái đơn vị có chất lượng cao thế thành ra cái việc tỷ lệ cho vay chỉ 60% cao nhất là 7% thì họ không bị nợ xấu không bị nợ xấu hệ số K cao top đầu ngành số một ngành luôn đấy thì hỗ trợ cái dung tăng trưởng tín dụng của Techcombank luôn cao hơn các ngân hàng khác về hoạt động kinh doanh thì thu nhập vẫn đến chủ yếu từ tín dụng nhưng mảng dịch vụ thì có thể phát triển rất tốt trong tương lai do cái hệ sinh thái nhằm đến quản lý tài sản và ứng dụng công nghệ rất mạnh mẽ để khai thác cái big data trong cái vấn đề này đúng không ạ tiếp theo là cái chi phí vốn của Techcombank thì rất thấp từ đó khiến cho cái việc NIM cao mà không cho vay rủi ro tức là CASA cao thì làm cho giá vốn huy động thấp giá vốn huy động thấp thì có thể cho vay ra mức lãi vừa thôi nhưng vẫn đạt mức lợi nhuận cao thì khi cho vay ra ở một mức lãi suất vừa vừa có quyền chọn những khách hàng tốt đúng không? thứ ba là định giá của Techcombank rất tốt PE cho 2021 8 lần, PE cho 2022 còn 6.6 lần, PB cho 2022 còn 1.28 lần. Chúng tôi định giá đánh giá đây là một mức định giá không thể tưởng được. Với một cái ngân hàng có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trên 20% trong giai đoạn 2022 đến 2025. Đấy còn các ngoài ra thì Techcombank còn có các câu chuyện khác nhưng nó là về lâu dài. Đó là chứng khoán Techcombank thì có thể là khi thị trường thuận lợi nó thế có thể IPO bán bớt một phần nha. Đúng không ạ? Nếu mà định giá từng phần, ghép lại định giá Techcombank thì chúng tôi thậm chí định giá cổ phiếu này lên đến giá trị hiện tại lên 80.000 đồng, tức là giá trị nội tại của nó. À, tuy nhiên thị trường thì trong ngắn hạn thì nó không thể phản ánh được. Ngắn hạn thì nó sẽ dựa theo dòng tiền, dựa theo đầu cơ nhiều hơn. Còn trong dài hạn thì lúc ý nó mới phản ánh được cái tình hình kinh doanh. Về rủi ro thì uh, như mọi người cũng đã biết thì Techcombank cho vay liên quan đến lĩnh vực bất động sản khá nhiều thì diễn biến thị trường bất động sản sẽ tác động đến cái ngân hàng Techcombank này ví dụ như là gần đây thì rõ ràng không có nhiều dự án bất động sản được bán ra thì từ đó cái việc cho vay cái lĩnh vực này có thể gặp khó khăn gặp khó khăn ít nhiều từ đó khiến cho cái tăng trưởng của Techcombank có thể không cao không quá cao thì đấy là những cái chúng tôi đã đánh giá đầy đủ về cái cổ phiếu này thì chúc quý vị có những cái um, thông tin hữu ích để đưa ra các cái quyết định đầu tư của mình và lưu ý này chúng tôi khuyến nghị ở đây để là quý vị tham khảo và nếu có tham khảo thì quý vị hãy lưu ý rằng chúng tôi khuyến nghị là đầu tư dài hạn chứ chúng tôi không khuyến nghị là lướt sóng hay là ngắn hạn thì uh, chúc quý vị thành công